Chuyện tình của quan chức cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam phần 1 Nhiều năm trước, hãng thông tấn China News Service CNS của Trung Quốc đã phát đi bài nghiên cứu của ông Thiệu Đạo Sinh, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho hay 95% quan tham ở Trung Quốc bị phát hiện đều có bồ nhí, hơn 60% cán bộ lãnh đạo tham nhũng bị xử lý có vợ lẽ. Ngoài ra, hối lộ tình dục cũng là một tệ nạn trong xã hội Trung Quốc. Những ông Trùm, cựu ủy viên Bộ Chính trị như Chu Vĩnh Khang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bạc Hy Lai, Bí thư Thành ủy Trung Khánh, Trần Lương Vũ, Bí thư Thành ủy Thượng Hải khi ngã ngựa đều lộ ra nhiều bồ nhí, vợ bé nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể chế tương đồng với Trung Cộng, cho nên vấn nạn này cũng không kém gì nước láng giềng, thậm chí còn lan rộng từ thượng tầng xuống tận địa phương. Xin điểm qua một số nhân vật sau đây. Nông Đức Mạnh, nhân vật đầu bảng và nổi tiếng nhất là cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Ông Mạnh sinh năm 1940, từng giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội hai khóa 9 và 10, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 9 và khóa 10. Vợ ông là bà Lý Thị Bang, sinh năm 1942, đồng hương Na Rì, tỉnh Bắc Cạn với ông Mạnh. Khi ở đỉnh cao quyền lực, Nông Đức Mạnh cặp bồ với Đỗ Thị Huyền Tâm, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1966, quê ở Ninh Xá, Bắc Ninh, là tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Minh Tâm. Huyền Tâm kém nhỏ hơn Nông Quốc Tuấn, con trai cả của ông Mạnh 3 tuổi và kém ông Mạnh 26 tuổi. Bà Tâm là đại biểu Quốc hội khóa 12 và khóa 13, Nông Đức Mạnh được cho là bế người tình vào Quốc hội. Bà Lý Thị Bang, vợ chính thức ông Mạnh, mẹ của Nông Quốc Tuấn và Nông Thị Bích Liên đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 24 tháng 10 năm 2010. Ngày 8 tháng 9 năm 2011, Nông Đức Mạnh đưa Đỗ Thị Huyền Tâm đi đăng ký kết hôn. Nhiều người chê trách khi vợ chết chưa tròn năm, không kịp dỗ đầu, ông Mạnh đã vội vã tục huyền. Tháng 4 năm 2012, trong đơn tố cáo gửi Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, con gái ông Mạnh là Nông Thị Bích Liên đã vạch mặt chỉ tên Đỗ Thị Huyền Tâm, cô Bích Liên cho rằng bà Tâm từ bồ nhí đến làm người vợ mới của cha mình là có âm mưu để chạy nợ khoản nợ ngân hàng lên đến 900 tỷ Việt Nam đồng. Cũng như có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đạo đức, lời lẽ trong đơn rất nặng nề Bích Liên kết tội bà Huyền Tâm các hành vi trái đạo đức, luân thường, đạo lý, nguyên tắc của đảng, pháp luật của nhà nước, tư cách đảng viên, đại biểu quốc hội trước tổ chức đảng, trước nhân dân. Đơn tố cáo xin đọc nguyên văn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2012 Đơn tố cáo lần 2 đảng viên đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Huyền Tâm vi phạm đạo đức đảng viên, vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính gửi báo người cao tuổi, tôi tên là Nông Thị Bích Liên, con gái ruột của ông Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, địa chỉ số 70 Kim Mã Thượng Phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ngày 9 tháng 2 năm 2012, tôi đã viết đơn lần 1 tố cáo với tổ chức và ông bà có trách nhiệm về những phạm vi cá nhân bà Đỗ Thị Huyền Tâm, đại biểu Quốc hội, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Minh Tâm về những dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức đảng viên. Đã hơn 2 tháng, cá nhân tôi chưa nhận được trả lời của cơ quan tổ chức nào về những tố cáo phản ảnh của tôi. Nay tôi tiếp tục viết đơn tố cáo lần hai phản ảnh với tổ chức đảng và ông bà có trách nhiệm về những vi phạm của bà Đỗ Thị Huyền Tâm, đại biểu Quốc hội, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Minh Tâm cụ thể như sau. Thứ nhất, Bà Tâm là đảng viên, là đại biểu quốc hội nhưng đã cấu kết với chồng là ông Phạm Tuấn Linh lừa dối gia đình tôi lợi dụng tình cảm của bố tôi để vụ lợi. Lợi dụng uy tín của bố tôi để tìm mọi cách đáo hạn các khoản nợ, giãn nợ khoảng 900 tỷ đồng của công ty Minh Tâm mà bà Tâm là chủ tịch hội đồng quản trị. Âm mưu chiếm đoạt và phá vỡ mọi thành quả, nền tảng đạo đức cá nhân và gia đình tôi và xã hội phá vỡ hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam sau 82 năm xây dựng, gìn giữ và phát triển. Cuối năm 2010, ngay khi mẹ tôi lâm bệnh nặng, bà Tâm tìm cách tiếp cận bố tôi dùng các thủ đoạn lấy lòng những người xung quanh bố tôi và đặc biệt là lái xe riêng của bố tôi là ông Vũ Văn Sáng. Công tác tại phòng xe Văn phòng Trung ương Đảng thông qua lái xe để nắm các thông tin về gia đình tôi. Từ đó, bà Tâm được vỏ bọc cảm thông chia sẻ với bố tôi, giả tạo tình cảm để lừa gạt và lợi dụng uy tín của bố tôi. Tại thời điểm đầu năm 2011, bà Tâm đã có chồng nhưng đã đặt vấn đề tìm hiểu bố tôi để tiến đến hôn nhân. Chồng bà Tâm là ông Phạm Tuấn Linh, đại tá, phó phòng kế hoạch, cục quân nhu, tổng cục hậu cần, Bộ Quốc phòng – Tuy nhiên, cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2011, bà Tâm mới ly dị chồng. Cũng tại thời điểm này, công ty của bà Tâm đang phải gánh khoản nợ hơn 900 tỷ đồng tại các ngân hàng và nhiều khoản nợ cá nhân khác. Bà Tâm đã sử dụng mối quan hệ với bố tôi để tạo ra sự nể nang của một số ngân hàng khi đến hạn phải siết nợ. Ngày 30 tháng 6 năm 2011, tòa xử ly hôn giữa bà Tâm và ông Linh, nhưng ngay sau đó ông Linh vẫn nói với một số người là gia đình vẫn hạnh phúc, không có chuyện ly hôn. Việc này lẽ ra ông Linh phải báo cáo tổ chức, không những thế lại còn thiếu trung thực trả lời với những người xung quanh. Bà Tâm cũng đã che giấu việc đã ly hôn với các cơ quan quản lý của Quốc hội và các cơ quan chức năng vi phạm đạo đức đảng viên về minh bạch thông tin cá nhân, che giấu dư luận và cộng đồng dân cư tại nơi cư trú thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm nhằm mục đích tạo hình ảnh đẹp đẽ để hiệp thương và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13. Thực tế, bà Tâm và ông Linh cư trú tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình khoảng 10 năm nay. Tại xã Mỹ Đình, tổ dân phố thôn Nhân Mỹ đã tiến hành việc lấy ý kiến, nhận xét để hiệp thương bầu cử đại biểu quốc hội và ý kiến nhận làm thủ tục đảng viên chính thức cho bà Tâm trong năm 2011. Tuy nhiên, bà Tâm lại thực hiện ly hôn tại nơi đăng ký hộ khẩu số 147 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, chứ không phải tại nơi cư trú để tránh sự quản lý của chính quyền và tổ chức đảng nơi thường trú. Việc tiến hành thủ tục ly hôn của bà Tâm và ông Linh có nhiều điểm mờ ám, thụ lý xong chỉ có 8 ngày. Việc này đề nghị cần phải được làm rõ. Ngày 21 tháng 6 năm 2011, bà Tâm gửi đơn ra Tòa án Nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội xin ly hôn. Ngay ngày hôm sau, 22 tháng 6 năm 2011, Tòa án Nhân dân quận Hai Bà Trưng có thông báo thụ lý việc ly hôn với ông Linh và cũng trong ngày đó, bà Tâm và ông Linh đã ký vào biên bản thuận tình ly hôn. Ngày 30 tháng 6 năm 2011, tòa án đã xử lý ly hôn cho hai người, đối chiếu với các quy định về pháp luật về giải quyết ly hôn tại tòa án. Tôi nhận thấy có nhiều sai phạm về tố tụng cần được làm rõ, cụ thể là theo luật cư trú, việc ly hôn của ông Linh và bà Tâm lẽ ra phải được thực hiện tại Tòa án Nhân dân huyện Từ Liêm, chứ không phải thực hiện tại quận Hai Bà Trưng. Trong hồ sơ ly hôn không lưu hành bản chính đăng ký kết hôn của bà Tâm và ông Linh mà chỉ có bản sao công chứng được thực hiện ngay trong ngày 21 tháng 6 năm 2011. Vì lý do gì các đương sự lại không nộp bản chính đăng ký kết hôn? Vậy có phải sau khi đạt được mục đích lợi dụng uy tín cá nhân của bố tôi để đáo nợ và tẩu tán tài sản thì ông Linh và bà Tâm quay lại với nhau? Tại thời điểm ly hôn, ngôi nhà 147 Mai Hắc Đế và số 2 Nhân Mỹ, Mỹ Đình là tài sản chung của ông Linh và bà Tâm, nhưng đã thế chấp tại ngân hàng để vay nợ cho công ty bà Tâm. Vậy trong bản tự khai của ông Linh khi ly hôn có nêu rằng không liên quan đến tài chính và nợ của công ty Minh Tâm thì có đúng không? Thứ hai, qua các tài liệu cho thấy tổng nợ vay của công ty Minh Tâm tại các ngân hàng khoảng 800 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn. Ông Đỗ Ngọc Minh, anh trai ruột của bà Tâm, vay gần 400 tỷ đồng và bà Tâm vay hơn 400 tỷ đồng tại các ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Cầu Giấy, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Tây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Quốc tế VIP